Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn danh sách mã lỗi của máy xúc thủy lực PC850-8 hoặc -8R1 hoặc -8R chúng đều giống nhau. Sau đây à, tôi xin trình bày với các bạn nội dung danh sách của mã lỗi. Trong phần danh sách mã lỗi chúng ta chia ra làm hai phần. Ở đây là video phần 1 và các bạn có thể xem tiếp phần 2 ở video tiếp theo. Ở phần 1 này Mã lỗi có từ ký hiệu từ 989N00 đến CA757. Sau đây mời các bạn cùng xem. Mã đầu tiên đó là mã 989N00 được xác nhận bởi hộp điều khiển màn hình lỗi à, cảnh báo một khóa động cơ khi thay thế màn hình mã lỗi 9 89M00 được xác nhận bởi hộp điều khiển màn hình. Tiếp theo à, đó là lỗi cảnh báo 2 khóa động cơ mã 989N00 được xác nhận bởi hộp điều khiển màn hình lỗi cảnh báo 3 khóa động cơ mã lỗi AA10LX được xác nhận bởi hộp điều khiển màn hình lỗi tắc lọc khí lạc. Mã AB00KE được xác nhận bởi hộp điều khiển màn hình lỗi điện áp quy bị thấp. Mã BA-BAZG được xác nhận bởi hộp điều khiển màn hình lỗi áp suất giờ động cơ bị thấp mã BA BAZK được xác nhận bởi hộp điều khiển màn hình. Lỗi mức giờ động cơ bị thấp. Mã BA BCNS được xác nhận bởi hộp điều khiển màn hình. Lỗi nhiệt độ nước làm mát của động cơ quá cao. Mã BA BCZK được xác nhận bởi hộp điều khiển màn hình lỗi liên quan đến mức nước làm mát bị thấp. Mã BA N S được xác nhận ở hộp điều khiển màn hình. Lỗi liên quan đến nhiệt độ dầu thủy lực, lỗi cao. Mã CA111 được xác nhận bởi hộp điều khiển của động cơ mức độ lỗi là E10. Lỗi hộp điều khiển ECM dữ liệu bên trong không tương thích tức là hộp điều khiển của động cơ. Tiếp theo, mã CA115 được xác nhận bởi hộp điều khiển của động cơ mức độ lỗi là E10. Lỗi cảm biến tín hiệu, tốc độ của động cơ NE và backup bị hỏng. Backup là cảm biến dự phòng. Tiếp theo mã lỗi CA122 được xác nhận bởi hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E11 lỗi cảm biến tốc độ NE và áp của động cơ cũng bị hỏng. Mã lỗi CA123 được xác nhận vào hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi tín hiệu cảm biến khí nạp. Mã lỗi CA132 được xác nhận vào hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi cảm biến tay ga, lỗi cao. Tiếp theo mã lỗi CA123 được xác nhận bởi hộp e điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E14, lỗi cảm biến tay ga nội thấp. Mã lỗi CA135 được xác nhận bởi hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi cảm biến áp suất giờ động cơ áp cao. Mã lỗi CA141 được xác nhận bởi hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi cảm biến áp suất giờ động cơ, lỗi áp thấp. Mã lỗi CA144 được xác nhận bằng hộp điều khiển của động cơ. Mức độ lỗi là E15. Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát ở đây lỗi cao. Mã CA145 được xác nhận điều khiển của động cơ. Mức độ lỗi là E15. Lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát ở đây là lỗi thấp. Mã CA153 được xác nhận bởi hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến cảm biến nhiệt độ khí nạp cao. Mã CA154 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến cảm biến khí nạp độ thấp. Mã CA187 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15, nguồn lỗi nguồn cảm biến à, nhỏ hơn 5V. Mã CA221 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15. Lỗi nguồn cho cảm biến khí quyển ở đây là áp cao. Mã lỗi CA222 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15. Lỗi nguồn cấp cảm biến khí quyển, áp bị thấp. Mã CA227 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15 lỗi nguồn cấp cho hai cảm biến khí quyển nguồn ở đây là nguồn cấp 2 chúng ta có nguồn cấp 1 nguồn cấp 2 nguồn cấp 2 thì bị lỗi áp cao mã lỗi CA234 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ mức độ lỗi là không tín ở đây là lỗi tín hiệu quá tốc độ của động cơ tiếp theo mã CA238 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ mức độ lỗi là E03 lỗi nguồn cảm biến tốc độ NE của động cơ. Mã lỗi CA263 được xác nhận vào hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15. Lỗi tín hiệu cảm biến nhiên liệu ở đây là lỗi cao. Mã CA265 được xác nhận vào hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15. Lỗi cảm biến nhiệt độ nhiên liệu ở đây lỗi thấp. Mã CA271 được xác nhận bởi hộp điều khiển của động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi van điện IMV và hay là PCV1 bị chập mạch. Mã lỗi CA272 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi van điện IMV PCV1 bị hở mạch. Mã lỗi CA273 được xác nhận bởi hộp điều khiển của động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi van điện PCV2 bị chập mạch. Mã lỗi CB274 được xác nhận bởi hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi van điện PCV2 bị hở mạch. Mã lỗi CA322 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi kim phun số 1 hay máy số 1 bị chập mạch. Mã CA323 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi kim phun số 5 hay máy số 5 bị chập mạch. Mã CA324 được xác nhận bởi hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi kim phun số 3 hay máy số 3 bị chập mạch. Mã CA325 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi kim phun số 6 hay máy số 6 bị chập mạch. Mã CA331 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi ngắn mạch nguồn cung cấp cho kim phun số 2 hay máy số 2. Tiếp theo, mã CA332 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11. Lỗi sự ngắn mạch nguồn cung cấp cho kim phun số 4 hay máy số 4. Mã CA342 được xác định hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E10. Lỗi mã hiệu chỉnh thông tương thích Mã CA351 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E10. Lỗi mạch kim phun Mã CA352 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15. Lỗi mạch nguồn cung cấp 5V cho cảm biến, ở đây lỗi thấp. Mã CA386 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15 lỗi nguồn cung cấp 5V cho cảm biến ở đây là lỗi cao. Mã CA441 được xác nhận hộp điều khiển động cơ, mức độ lỗi là E10. Lỗi điện áp ắc quy của chúng ta bị thấp. Mã CA442 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E10. Lỗi điện áp quy ở đây lỗi cao. Mã CA449 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E11 lỗi hệ thống nhiên liệu và áp suất quá cao. Mã CA451 được xác nhận hộp điều khiển động cơ, mức độ lỗi là E11. Lỗi hệ thống nhiên liệu và áp suất cao. Mã CA452 được xác nhận hộp điều khiển động cơ, mức độ lỗi là E11. Lỗi hệ thống nhiên liệu có áp suất thấp. Mã CA553 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15 lỗi hệ thống áp suất nhiên liệu lỗi cao 1 Mã CA554 được xác nhận hộp điều khiển động cơ, mức độ lỗi là 0, lỗi tín hiệu áp suất hệ thống nhiên liệu ngoài giá trị. Mã CA559 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi hệ thống nhiên liệu và áp suất thấp. Mã CA689 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi mạch cảm biến tốc độ động cơ NE mã lỗi CA371 731 xin lỗi CA731 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11 lỗi mạch cảm biến tốc độ NE và dự phòng bị lỗi mã CA757 được xác nhận hộp điều khiển của động cơ mức độ lỗi là E10 lỗi liên quan đến dữ liệu động cơ bị mất như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn bảng danh sách mã lỗi của máy xúc thủy lực PC 125 xin lỗi PC 850 8 hoặc trừ 8R hoặc trừ 8R1 chúng đều giống nhau. Ở phần 1 này, danh sách mã lỗi có ký hiệu từ 989N00 đến CA 37575 Mời các bạn đón xem tiếp ở phần 2 Danh sách mã lỗi thủy lực PC850-8 có ký hiệu từ CA778 đến DI2GKM cũng là phần cuối cùng ở à, trong tổng số 2 phần của danh sách mã lỗi một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại ở các bạn video phần 2 của máy xúc thủy lực PC 800-8 hoặc -8R hoặc -8R1. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể viết comment ở phía dưới hoặc các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.komatsu.vietnam@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn các bạn.